Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Quy hoạch đô thị luôn là bài toán cân não đối với những nhà quản lý, bởi phải có tầm nhìn chiến lược, tính toán kỹ lưỡng và sự kiểm soát chặt chẽ thì mới có thể xử lý bài toán quy hoạch một cách hợp lý mà không làm vỡ hạ tầng. Đơn cử như những thành phố lớn ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Hà Nội, việc quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn đã gây ra rất nhiều những hệ lụy xã hội như tắc đường, đường vừa làm xong lại đảo liên tiếp hay như vấn đề đang nóng hiện nay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 thành phố đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay, thủ đô Paris của Pháp. Là thành phố được hình thành từ thế kỷ thứ 6, trải qua nhiều biến động của lịch sử, song Paris luôn là hình mẫu mà rất nhiều đô thị hướng đến. Từ đồ án cải tạo đô thị quy mô lớn của giáo sư George Eugene Haumann vào cuối thế kỷ thứ 19 đến những quy hoạch mang tính kế thừa sau này đã mang đến cho thủ đô nước Pháp nằm ở bờ sông Seine một vẻ đẹp hòa lệ, lãng mạn đến ngỡ ngàng và trở thành hình mẫu đặc biệt về quy hoạch đô thị hai bên bờ sông. Thủ đô Paris hoa lệ mà chúng ta biết ngày nay là kết quả của một đồ án quy hoạch hay đúng hơn là một dự án cải tạo đô thị với quy mô toàn diện đầu tiên trong lịch sử thế giới. Cải tạo Paris thời đệ nhị đế chế hay các công trình Haumens là dự án tái quy hoạch và hiện đại hóa thủ đô Paris của Pháp dưới thời Napoleon III. Dự án mới này được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1852 đến năm 1870 dưới sự phụ trách của tỉnh trưởng tỉnh Sen, Nam tước George Ocean Howman. Dự án của Howman bao trùm lên tất cả các mặt của quy hoạch đô thị Paris như kiểu kiến trúc đô thị, đường xá, không gian xanh, hệ thống dẫn và thoát nước. Dự án này được thực hiện ở cả vùng trung tâm Paris lẫn các vùng ngoại ô, tuy gặp phải một số chỉ trích vào thời gian thực hiện, nhưng cùng với thời gian, dự án quy hoạch của Haumens đã cho thấy hiệu quả lớn khi biến thành phố Paris từ một đô thị cổ, đường xá chật hẹp, trở thành một đô thị hiện đại với các đại lộ lớn và các quảng trường thoáng đãng. Không chỉ cải tạo sang một bộ mặt Paris ngày nay, các cải tạo của Haumen còn là kho báu cho các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch đô thị và sử gia. Kế thừa những lợi ích to lớn từ bản quy hoạch cải tạo của Homen, các chính quyền thành phố Paris sau này, dù triển khai nhiều dự án xây dựng và cải tạo, song vẫn dựa trên nền tảng do ông để lại. Vì thế, thành phố ngày nay là sự kết hợp tinh tế giữa những kiến trúc cổ kính và hiện đại. Đặc biệt, trong quá trình phát triển đô thị, chính quyền Paris luôn chú trọng phát triển các không gian xanh gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí phát thải, đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế theo các nhà quy hoạch, Paris là một quần thể hoàn hảo, được tạo nên bởi những đại lộ dài hun hút, những tượng đài, cung điện và công trình kiến trúc hoành tráng mà vô cùng tinh tế. Tất cả kết hợp với nhau hài hòa như bức tranh của một nghệ sĩ tài hoa. Đây cũng được xem như một hình mẫu đặc biệt và độc đáo về quy hoạch đô thị hai bên bờ sông, mà chính tài năng lỗi lạc, cùng với tầm nhìn vượt thời đại của những con người như Homen đã làm nên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Nhìn từ trên cao, Barcelona trông như một chiếc bàn cờ khổng lồ, nơi có những khối nhà tạo thành hình bát giác, xen kẽ với những con đường đều tăm tắp đến lạ kỳ. Quy hoạch của đô thị này xứng đáng được dành tặng hai chữ kỳ quan. Nằm ở trung tâm thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, quận Istanbul, được xây dựng và phát triển vào thế kỷ thứ 19 quận Istanbul có diện tích 7,5 km vuông, được coi là một hình mẫu kinh điển cho các quy hoạch đô thị kiểu bàn cờ. Trong mỗi ô bàn cờ, các nhà quy hoạch có quy hoạch kiến trúc giống nhau, với khối hình bát giác, gọn gàng như những miếng xếp hình Lego. Quận Istanbul có khoảng hơn 200 khối nhà như vậy. Kiểu thiết kế độc đáo này của nhà quy hoạch đô thị Idefon Serdar đưa ra, mục đích là sử dụng các khối nhà có kích thước theo tiêu chuẩn xây dựng đến một độ cao hạn chế, để lại một hình vuông hoặc khu vườn râm mát ở giữa. Không gian ở giữa khối nhà giúp hút ánh sáng mặt trời và thông gió ở mức cao nhất. Góc chéo tạo hình bát giác giúp ngã tư đường trông rộng hơn. Dòng phương tiện có thể lưu thông dễ dàng theo mọi hướng. Trong những năm qua, Barcelona cố gắng thực hiện ý tưởng của Idefonsera. Theo đó, một khối nhà bị bỏ hoang khi doanh nghiệp, công ty rời đi nơi khác thành phố sẽ thiết kế lại khoảng giữa khối nhà thành công viên và không gian mở. Barcelona là một thành phố đáng sống nổi tiếng, nơi người dân và du khách được tận hưởng bầu không khí trong lành dù ngay giữa trung tâm. Nơi đây, đời sống đô thị sôi động hòa chung với màu xanh của thiên nhiên cây cỏ, những con đường hiếm khi gặp phải sự cố kẹt xe. Thay vào đó là không gian mở thân thiện với mọi người. Những điểm này đều được xây dựng dựa trên sự quy hoạch đô thị đầy tham vọng, tính toán khôn khéo của thành phố vốn được bắt đầu từ nhiều năm trước. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với thành phố La Plata ở Argentina. Tọa lạc ở Buenos Aires, Argentina, thành phố La Plata sở hữu một cấu trúc cơ sở hạ tầng ngăn nắp, với những khoảng xanh xen kẽ. Thành phố được thành lập vào năm 1882 bởi Dado Rocha, nhà thiết kế đô thị Pedro Binot, đã đề xuất xây dựng thành phố La Plata dựa trên một mẫu thiết kế của chủ nghĩa duy lý. Thành phố có hình vuông, một công viên trung tâm và hai đường chính cắt chéo hình vuông. Hai con đường chính này vẫn sẽ được nối với nhau bằng những con phố nhỏ hơn, xếp thành một lưới hình vuông. Cứ 6 khối nhà sẽ có một quảng trường hoặc một công viên nhỏ. cấu trúc thành phố và những tòa nhà tại đây cũng vài phần gợi nhớ đến hội tam điểm, một hội truyền bá một lối giáo dục có tính bí truyền, tiên phong sử dụng những biểu tượng và nghi lễ. Hội này khuyến khích thành viên hành động vì sự tiến bộ nhân loại, nhưng để lại cho mỗi thành viên lựa chọn cách để thực hiện điều đó. Cả Rocha và Binot đều là thành viên của hội này, nên việc kiến trúc và thiết kế thành phố mang ảnh hưởng của hội tam điểm cũng không có gì là lạ. Và bây giờ sẽ là thành phố tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay, thành phố Shitter của Mỹ. Shitter là một thành phố cảng biển, tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Thành phố này nằm ở phía tây tiểu bang Washington, trên một giải đất giữa vịnh Puget và hồ Washington. Thành phố này cũng được quy hoạch theo hình bàn cờ. Hình ảnh thành phố rực rỡ vào ban đêm với hệ thống đèn đường thắp sáng, lộ rõ vẻ đẹp của mô hình quy hoạch ô bàn cờ. thành phố Chester của Mỹ, được biết đến là thành phố đáng sống nhất Hoa Kỳ. Nơi đây được du khách yêu thích. Chester có sự pha trộn độc đáo giữa thiên nhiên tuyệt đẹp và nền văn hóa đa dạng. Tọa lạc ở phía tây tiểu bang Washington, Mỹ, Chester được bao phủ bởi đồi núi chập trùng. Bên cạnh đó còn rất nhiều vịnh biển xinh đẹp. Thành phố cảng biển đáng sống nhất nước Mỹ. Không chỉ phát triển mạnh về công nghệ thông tin, hàng không, kiến trúc, thành phố Chester còn ghi dấu ấn bởi nền văn hóa đa dạng, người dân thân thiện và hiếu khách. và cái tên cuối cùng xuất hiện trong video ngày hôm nay, thành phố New York của Mỹ. Những năm đầu của thế kỷ 19, New York, đặc biệt là tiểu bang Manhattan, là nỗi thất vọng lớn nhất của nước Mỹ vì quy hoạch kém, đường phố chật hẹp, thiếu đất sinh sống. Trải qua chưa đầy 10 năm, nhờ vào việc thực hiện quy hoạch ô bàn cờ, tiểu bang này lại khiến cả thế giới phải kinh ngạc về sự phát triển mạnh mẽ của nó. Năm 1807, New York là nỗi thất vọng lớn của nước Mỹ vì tình trạng phát triển mất kiểm soát và bệnh dịch hoành hành trong thành phố mà không có phương pháp giải quyết, đặc biệt là ở tiểu bang Manhattan. Các vấn đề này được cho là bắt nguồn từ những con phố chật hẹp và không đồng đều nhau về cơ sở hạ tầng. Hội đồng thành phố New York đã đưa đến kiến nghị thống đốc bang đề nghị phát triển đường phố Manhattan trên phố Hudson. Tại thời điểm đó, khu vực này là vùng nông thôn, vẫn còn suối, đồi, các trang trại và ngôi nhà nhỏ, theo quy hoạch hướng ô bàn cờ 4 năm sau, năm 1811, kế hoạch này được thực hiện hóa. Quá trình quy hoạch bắt đầu từ đại lộ 12 Bắc Nam và phố 155 Đông Tây, bước sang giai đoạn thế kỷ thứ 19, bước sang giai đoạn giữa thế kỷ 19. Quá trình quy hoạch ô bàn cờ thực sự phát triển ở Manhattan, New York. Các khu vực có đồi núi hoặc sông hồ nằm trong vùng quy hoạch sẽ được san bằng để thực hiện đúng theo kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt được thay đổi do nhiều lý do, như đường Broadway, phố Street Vassen vẫn được giữ nguyên, không quy hoạch. Bệnh viện Bennett chưa bao giờ được xây dựng theo như kế hoạch đã định. Kế hoạch ban đầu cũng không có đại lộ Lexington và đại lộ Madison. Sau khi hoàn thành, Manhattan trở thành tiểu bang đi đầu trong cuộc cách mạng quy hoạch theo hướng ô bàn cờ của nhiều tiểu bang khác ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. người dân Manhattan cho rằng nếu kế hoạch thay đổi hoàn toàn diện mạo tiểu bang không được thông qua, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ trở thành thành phố đáng sống như bây giờ. Sự kiện phá vỡ toàn bộ Manhattan để quy hoạch lại được ghi vào lịch sử của nước Mỹ. Thậm chí, Bảo tàng thành phố New York và Liên đoàn Kiến trúc của New York đã tổ chức một chuỗi các cuộc triển lãm về quá khứ và tương lai của thành phố. Sự kiện đầu tiên trong chuỗi các triển lãm này được mở ra với chủ đề Mạng lưới ô bàn cờ lớn nhất từng có – mạng lưới ô bàn cờ lớn nhất từng có. Quy hoạch tổng thể Manhattan 1811 đến 2011 được thực hiện bởi sử gia kiến trúc sư Hilary ballin Sau hơn 200 năm tồn tại, mô hình quy hoạch này dường như không hề có yếu điểm. Các công trình mới được xây dựng như công viên trung tâm và nhà ở siêu khối năm 1960, đường Madison và Lexington, mạng lưới giao thông cho ô tô và tàu điện ngầm, các tòa nhà chọc trời,